vào giờ phút này chung vẫn nơi nam nhớ lạ lùng ra đi ai chẳng nhớ chùa chung mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông tiếp theo chương trình chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn tịnh đức tăng ni tiến về lễ đài trước đại hùng vũ điện cùng toàn thể đạo tràng phật tử khởi thân trang nghiêm chắp tay để cung thịnh dung chống bát nhã rất lễ cái Phật A Di Đà nương điêu dân đào rơi phật tử chúng con còn thắng văn nguyên hồn phiền não đoạn nghiệp nghiệp tướng tiêu tăng tặc bình dịch bình bình an thắng tâm thường là gia đình chùa hiền ngang lạc hưởng cảnh an nhàn quốc thới dân an thiên hạ ta Oh. Hey, định đức kính thưa toàn thể đạo tràng giờ này chúng con nhận thấy thượng tọa trưởng ban tổ chức đêm hội hoa đăng đón nhận ánh sáng trí huệ từ bàn phật và đang truyền sang cho chư tôn tịnh đức như một sự biểu hiện của tăng đoàn hòa hợp chánh pháp rạng ngời hiện giờ chư tôn tịnh đức đang thanh thản từng bước xuống thềm và đem ánh sáng ấy truyền đến cho hàng phật tử từ ngọn nến trên tay chư tôn đức quý phật tử đang cùng tự đón nhận ánh sáng của tề truy tề giác soi chiếu của dòng đời để phát tan màn vô minh si ám ngọn nến của hiểu biết trang trải về tất cả để cuộc sống tình người ngày một cảm thông hơn và từ ngọn nến được truyền đầu tiên ấy chúng tôi thấy rằng quý phật tử đang từ tốn nhẹ nhàng ngồi ném cho nhau ánh sáng cứ tiếp tục truyền đi truyền đi vùng sáng đã dần dần lan tỏa ngọn nến lung linh thật nhiệm màu tay truyền tay nhận đẹp làm sao quang minh tỏ rạc nơi dương thế soi sáng tâm con từ thuở nào nam mô a di đà phật kính bạch cho tôn thiền đức kính thưa quý đời của phật tử thân thương đêm nay dưới bầu không gian trầm mặc trên được sự giao bộ của người phương như phật dưới được sự long mẫn chứng minh của hiện tiền hòa hợp tăng già dạ, lễ hội hoa đăng mừng ngày ghế đức phật a di đà được tiếp diễn qua nghi thức truyền đăng trên tay mọi người là một ngọn nến hãy nhận lấy ánh sáng tuệ tri tuệ giác từ chư tôn đức hàng sứ giả của như lai đem ánh sáng chân lý tối thượng gian hòa khắp muôn nơi thay phật tuyên dương chánh pháp thông qua ánh sáng của những ngọn nến lung linh huyền ảo này tất cả như gửi trọn tấm lòng tri ân đối với đấng thiện thể a di đà vị cha lành của bốn loài đấng toàn trí trong ba cõi việc làm này như một nghĩa cử chân tình ngầm nhắc nhở rằng ánh sáng của những ngọn nến cái nhỏ tuy cái nhỏ nhưng cần phải được duy trì và hiện hữu được khởi sinh và luôn luôn trực tiếp từ câu niệm phật a di đà được xem như ánh vô lượng quang mà đức thế tôn vẫn ngày đêm nhiếp độ chúng sanh trong các tam thiên đại thiên thế giới hãy hướng nguyện tâm thành chúng ta sẽ kinh doanh ánh sáng của những ngọn nến này lên đức tự phụ chúng con nguyện làm cánh chim tài hội cho vườn đời thơm ngát ý tương thân một loài hoa dù nở giữa phong trần vẫn thơm ngát mùi vô ưu rực rỡ cùng nhau quê hướng dưới đài sen lập chí bình tâm gắn luyện rèn bỏ bớt duyên trần chuyên tâm niệm lục tự di đà quyết một thơ nam mô a di đà phật mỗi người mỗi một ngọn lửa tiên về đây thắp sáng đi tìm chân dung pháp phật ngọn lửa tình thương truyền đăng tỏa sáng ngàn phương muôn đời cánh cửa tử vi đã mở rồi sen vàng chính phật bước lên ngôi thành thơ dạo gót nơi vườn ngọt thở nhẹ cười tươi ngắm biệt đời toàn thể quý vị chúng ta hãy dâng nến bên trái đêm lòng trí thần trí kính hướng về ngôi tam bảo cùng thần tọa phát triển thực hiện nghi thức truyền đăng mặc niệm nam mô a di đà phật kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thương niệm nhất hiệu ngài thường kính lạy Phật Di Đà kính lạy Phật Di Đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài cho tỷ sản tâm khai cho tỷ sản tâm khai kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài sống an vui tự tại sống an vui tự tại kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài không ác ý với ai không ác ý với ai kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài luôn nói lời từ ái luôn nói lời từ ái kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài không gây khổ cho ai không gây kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài hằng trì trai giữ giới hằng trì trai giữ giới kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm nhân hiệu ngài thường niệm nhân hiệu ngài luôn nhẫn nại khoan dung luôn nhẫn nại khoan dung kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài sắc tài không đám nhiễm sắc tài không đám nhiễm kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài trừ phiền não cái oan trừ phiền não kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài trải lòng thương muôn loài trải lòng thương muôn loài kính lạy phật di đà kính lạy phật di đà con nay xin phát nguyện con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu ngài thường niệm danh hiệu ngài chí vãng sanh mất lăn hồi da mão